rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Tôi sẽ lấy giải nhì chấm 1. Tôi bắt con 6 này anh em nhé. Kết hợp với giải 3.6 anh em ạ. 3.6 thì tôi sẽ đi bắt con 9 này. 6 gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 6996 anh em nhé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 Câu kèo là có thật 100% phải không ạ? Có sao thì tôi bắt vậy cho anh em tham khảo để để anh em đánh bia hơi xả đá phải không ạ? Và ngày hôm sau 24 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp phải không ạ? Câu kèo là có thật 100% phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 25 tháng 1, 4 kép chân 5 ngày sau sẽ nổ về con 4554 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trả đá con 4554